tin kinh vào nơi nghi nan chiếu trông cây vào nơi thất vọng là khi được nhận anh chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân vì chính khi thương 就。 thề con đem tin kinh vào nơi nghi nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu lạy chúa sinh thì hiến thân là khi được nhận lãnh chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân chính khi thương tha là khi được